ơn anh chị em đã quay trở lại với video của mình Mình là Tuấn Kiệt Mình sẽ hướng dẫn cho anh chị em làm sao mà tạo được cái tài khoản AdSBO Để chúng ta giao dịch tiền sàn Để chúng ta kiếm cái lợi nhuận hàng ngày đúng không ạ theo những cái khung giờ của chuyên gia để chúng ta kiếm tiền thứ hai là chúng ta tạo tài khoản để làm cộng tác viên với sàn AdSBO của mình ok thì hiện tại ở đây là cái Facebook của mình nếu anh chị em nào mà muốn tìm hiểu hay là đang thắc mắc về cái sàn giao dịch AdSBO thì anh chị em có thể là tìm kiếm AdSBO Tuấn Kiệt anh chị em nhé rồi ok bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh tạo được cái tài khoản address AdSBO đúng không? trước khi tạo tài khoản address AdSBO thì anh chị em cần một cái tài khoản Gmail đúng không? tài khoản Gmail anh chị em đấy rồi anh chị em nào mà muốn kiếm tiền ấy tiền sàn address AdSBO thì hãy tìm hiểu về những cái sàn của mình và thứ hai nữa anh chị em tìm một người leader một người có tấm có tài thì chúng ta đăng ký cái tài khoản của Nguyễn Bảo bao cho mình là cái mục là AdSBO này cái đường link này đường link của mình gửi nhá nếu anh chị em nào mà à, tìm hiểu thì gửi inbox cho mình mình sẽ gửi đường link cho anh chị em đấy ok thì bấm vào cái đường link đúng không ạ nó sẽ hiện ra cho mình là cái mục một là cái tài khoản gmail đúng không ạ cái tài khoản gmail đấy, mình sẽ dán vào đấy nhá ok thứ hai là mật khẩu anh chị em nhé thứ hai là mật khẩu ok tiếp tới anh chị em nhé đây đây nickname anh chị em nhé thứ hai là mật khẩu này thứ ba là nickname anh chị em Việt nickname gì cũng được nhá rồi rồi mình sẽ viết là một nickname là Tuấn Kiệt 898 chị anh chị em nhá ở đây là cái tài khoản ở đây là cái mã giới thiệu thì anh chị em nào mà đăng ký giới mã giới thiệu của ai thì nó sẽ hiện ở đấy ok chưa ok như thế thì mình sẽ bấm vào đăng ký anh chị em nhá à, đã đăng ký thành công được chưa rồi đáng chơi giấy nhá đáng chơi giấy để gửi cái gmail về tài khoản thì tiếp theo anh chị em muốn kích hoạt được tài khoản này lên ấy, rồi anh chị em vào cho mình là cái mục khi mà anh chị em mà vào muốn à, tạo tài khoản AdSBO đúng không ạ thì anh chị em nên chuẩn bị cho mình một cái tài khoản Gmail thì trước tiên anh chị em muốn kiểm tra tài khoản Gmail nào anh chị em chưa hoạt động hoặc là mình để đăng ký tài khoản AdSBO thì anh chị em bấm vào cho mình là cái mục là hình đại diện đúng không ạ tên của mình đấy như thế thì nó sẽ hiện ra cho mình cái mục là tài khoản Gmail của mật khẩu Gmail của mình người ở đấy nếu anh chị em mà chưa thêm tài khoản vào ở trong ứng dụng Gmail thì anh chị em bấm vào cho mình là cái mục thêm tài khoản khác đúng không ạ khi mà nó sẽ hiện như thế này đúng không ạ anh chị em bấm vào cho mình là cái mục là Gmail nhá đấy mình bấm tiếp tục này rồi mình sẽ chơi này tiếp tục anh chị em bấm vào cho mình là cái mục là tài khoản Gmail này đúng không ạ mình sẽ bấm tiếp theo nhá rồi tiếp theo anh chị em bấm cho mình là cái mục mật khẩu này thì mình sẽ nhập mật khẩu vào đấy và anh chị em bấm tiếp theo rồi mình đã vừa rồi mình đã đăng ký được cái tài khoản Adebo thì nó sẽ gửi về cho mình một cái thứ đầu tiên đúng không? mình bấm vào đấy nhé thứ gửi về anh chị em nhé đấy như thế này nó sẽ hiện ra cho mình là cái mục là kích hoạt tài khoản rồi kích hoạt tài khoản anh chị em bấm vào cho mình là cái mục này à, thích nào đây rồi anh chị em chạy cái tài khoản Google hay là Google chỗ tùy anh chị em nhé đấy mình bấm vào này đợi một lúc thì nó sẽ ra cho mình một cái sàn đấy thì hiện tại nó đang kích hoạt tài khoản của mọi người thì anh chị em bấm vào cho mình là cái vạch quá đường nó sẽ hiện là cái mục vạch quá đường đúng không ạ, mình sẽ chọn này chọn đúng nhé chọn hiện cho anh em nhé mình bấm xác minh này đấy như thế là tài khoản của mình đã kích hoạt thành công này đó đang kích hoạt tài khoản chờ một giấy này ok như thế thì đã kích hoạt tài, tài khoản thành công tiếp theo anh chị em bấm vào cho mình là cái mục gmail anh em nhé cái mục Gmail đây là tài khoản Gmail mà anh chị em mới tạo ấy ở trong sàn address bill đúng không ạ mật khẩu là đấy đúng nhá ok thì như thế thì là cái mật khẩu của mình ở đấy mình sẽ bấm vào chọn nhá đăng nhập anh chị em nhé đây mình đăng nhập này ok anh chị em muốn lưu mật khẩu lại thì bấm lưu cho mình nhá đấy